Hello, I am making caramel pork. I cut up the pork belly, and then I put in fish sauce, soy sauce, pepper, glutamate, brown sugar, ginger, garlic, soybean oil, and olive oil. Now I marinate it, hot pepper too. Now I marinate for about two hours then I'll cook it later. Okay. Hello everyone! Hello! Uh, today we roll uh, rice paper, rice paper, and lettuce, yes. and uh, belly, pork belly, pork belly, boiling. Yes. Amém. sauce and Mmm. Small sheet's better from Bunchan. Rất ngon Mà dẫn trang à, em bé Nhỏ xíu à Phê tì Phê tì bánh tráng nè à. Đó dạ. à, Tôi biết rồi đó nè Good small Ừ. thắng chào các bạn Hello ừ. Bạn khỏe không? À, hôm nay thứ tư hả? Today tư. is uh, Where your juice? Oh ừ. Đây bà xã ờ, kho, kho thịt đây sẽ ờ, kho thịt kho thịt uh, ờ, ram mặn ngọt à, ờ, thịt heo thịt heo uh, ba, thịt ba chỉ á đó. ba chỉ nè đó. ram mặn ngọt đó. À, bà xã bên đây rồi cũng là hồi nãy ăn uh, bánh tráng uh, cúng rồi ngon quá hội Bà ừ. xã không có chịu nấu cơm mà chở cho ăn bún ừ. Homemade Homemade uh, grapefruit and lemon, lemon and, uh, orange. and orange. Oh, made, this, yeah. made this morning. Mm -hmm. Yeah. So. Yeah. Mm -hmm. Nấu nó canh gì đây? Không nấu canh gì đây? R A R O H T O Roto. Oh, roto okay. vegetables or something. Okay. Cành gì không biết nữa. Roto. Canh này à, cành cải toàn ô. Đó. Ồ, dạ, cái món này mình thích rồi. À. à. Bà xã đó. Bà xã cho ăn bún. Pork belly had this morning. À. Đây mời các bạn. Soup out À. e s t u s ó c Estou mais sócio, n Zé. e s t o a s sócio, né? Hum, vai ver. Hum. Hum. Hum, v a m Hum. s rồi ngon mậu nấu ngon á ừ. à, ok bye bye các bạn mình, à, mình ăn cơm bye chúc các bạn ngày thứ tư à, đêm thứ tư à, vui vẻ bình an bên gia đình Bye. Bye. Stay safe. Can't do it. I can't do it.